wala makachamani ila kalakasamani ni ula nakati cha ula nati wala makalama kusi ula na naati kanachi ula nati wala kachi ula nakati ula nati cha ula nati thơ hôm nay có tựa đề Xuyên một con đường Con đường chánh đạo là đường xuyên suốt cho thời sắp tới đó thời thượng ngương thượng muôn thánh đức trên đà sắp tới của một vương triều dẫn dắt nhân loại mở màn các giới quán chức quý y trong thời mạt pháp ai tu chánh đạo sẽ được an bài cho một ngày mai sáng đời đẹp đạo để cho công tạo xoay chuyển thế trời vẫn nước khắp nơi người người chăm chỉ quý y trời Phật để nhận an lành phước đức lập nên một thời thánh đức từ hàng cha ông đến đời con trẻ từ ngành giáo dục cho đến kinh doanh tuân theo một dòng từ trên xuống dưới đó là phật pháp đạo của trời ban cho đời thánh đức việt nam chúng ta sau trận hồng thủy vào năm 24 sẽ được trở lại yên bình nhất như hôm nay thánh thơ ta đây tạm dừng